Thưa, vâng, kính chào tất cả mọi người. À, chào mừng tất cả à, cô chú anh chị à, cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu miền Nam à, của mình. Và hiện tại bây giờ là 17 giờ 20 29 phút của ngày thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2023 Thì à, sau khi kết quả sổ số miền Nam đã sổ ra thì mình cùng ngồi đây đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái phần dự đoán dự định cho tất cả quý chị chơi vào ngày mai. Và kênh của mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí anh chị em đi qua nhớ mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh để à, tiếp thêm động lực cho mình có à, thêm động lực mình sẽ chốt ra những con số cùng đưa ra những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo ngày đó thì kênh của mình là chia sẻ hoàn toàn là miễn phí rồi thì anh anh chị em đi qua nhớ bớt chút thời gian đó là để lại cho kênh một nút like và quý anh chị xem video thì không nên tua video vì à, mình có chia sẻ những cái đường cầu những cái con số à, hàng ngày cho tất cả chúng ta để chúng ta tham khảo đúng không ạ À, điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì à, trở số miền Nam đã sổ ra được một lát rồi thì gồm có ngày hôm nay cũng có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Đối với đài Tây Ninh có đầu là con số 42 và đuôi là con số 13, tổng 4 và là càng 8. đấy An Giang chúng ta có đầu là con số 58 và đuôi là con số 83, tổng 1 và là càng 9. Bình Thuận thì chúng ta đầu là con số 56 và đuôi là con số 96, tổng 5 và là càng 8. Rồi điểm qua các đầu slow thì à, đối với đối với đài Bình Thuận đối với Tây Ninh đúng không? Tây Ninh thì chúng ta từ đầu không? cho đến đầu 9 thì duy nhất chỉ đầu số 9 là bị câm và tiếp theo à, tới đầu An Giang thì chúng ta có đầu số 1 và số 2 là bị câm và số 6 ngọn bị câm rồi tới đài à, tới đài Bình Thuận thì à, tiếp tục chúng ta có đầu số 2 và số 3 bị câm điểm qua các con số thì à, quý chị nào có ăn được đầu nuôi cũng như ăn được số đá ăn được lô tô thì xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người còn là quý chị nào có thua tha của ngày hôm nay thì um, kênh cũng xin gửi lời chia buồn đến tất cả quý chị à, lô đề thì ngày trúng ngày trượt cũng như à, ngày thắng ngày thua của chị và mình sẽ điểm qua cái phần kết quả của kênh của mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì có sao thì nói vậy đúng không ạ đầu tiên tây ninh thì à, kênh có chốt cho mọi người đó là ba lô và bốn năm năm bốn đúng không ạ tiếp giải đầu tiên là về bốn hai bốn chín bốn năm năm bốn thì năm ba năm sáu cũng có năm bốn cũng khá là tiếc các bạn ạ rồi an giang thì chúng ta có bao lô 00 nó 88 đó. bao lô 00 00 thì có 05 08 78 05 00 nó 88 cũng à, khá là tiếc không có ở phần à, lô ở đây à, An Giang rồi Bình Thuận thì 0880 chị nào có bao lô cho ba đài thì ở đây 08 là có các bạn đấy và cứ cấp tiếp chúng ta đã bị lộn đài đầu đuôi thì 55 7887 5445 và 5665 đúng không ạ 7447 5445 5665 thì như vậy à, chúng ta gặt hái thành công con 56 đúng không? 56 ở đài Bình Thuận bao bao lô à, cho ba đài đầu đuôi cho ba đài đúng không ạ chúng ta đã gặt hái được thành công như vậy thì liên tiếp kênh của chúng ta là thái được thành công à, những con số nhất định ở trên kênh đúng không ạ à, quý vị thì xem thì nhớ ấn like cũng như ấn được cái kênh để hộ mình để mình có động lực tốt để mình à, đưa ra những con số cũng như cái dự đoán tốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ngày mai của chúng ta là thứ sáu là thứ sáu thì à, thứ sáu thì gồm có ba đài đó là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh đúng không ạ thì à, mình nói rồi à, tất cả đều mình đều có cầu để chia sẻ cho tất cả mọi người cũng như có những cái à, con số cũng như những cái cầu để chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, các bạn có yêu cầu à, chia sẻ cầu của đài nào hoặc là các bạn có à, tham khảo những con số của đài nào thì các bạn có thể inbox qua phần bình luận à, mình sẽ trả lời cho tất cả mọi người đúng không ạ và ngày hôm nay thì mình sẽ à, chỉ cho các bạn một cái cầu ở đài Vĩnh Long chia sẻ cho tất cả mọi người đúng không ạ cầu này thì ăn à, thông được ba hôm nay rồi ở Đại Vĩnh Long thì mình sẽ tiếp tục mình à, sẽ chia sẻ cho mình sẽ bắt đường cầu này ở ngày à, mùng 6 tháng 1 các bạn mùng 6 tháng 1 6 tháng 1 đây thì à, cái đường cầu này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái đường cầu này nhanh các bạn nhé đây ở G4 các bạn nhé cho tao bắt G4 còn số 1 đúng không? và G5 G3 cuối cùng có số giải về ba chúng ta sẽ có con số 5 và chúng ta ghép độc thủ luôn. Xin lỗi các bạn là mình có một uh, chút uh, việc cá nhân. Đây mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cái đài uh, ở Vĩnh Long. À, bắt đầu cầu này chạy bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 à, 20 tháng 1 năm 2023 đây à, đường cầu này thì các bạn đã chú ý nhé à, mình sẽ bắt cho tất cả các bạn một cái đường cầu độc thủ lô đó ở đây Vịnh Long đầu tiên là giải à, giải 4 đúng không ạ à, chúng ta có con số thứ G1, G2, G3, G4 giải 4 G4 đúng không ạ chúng ta có con số thứ bậc thứ tư của nhà G4 đấy, đúng không? là con số 5 đúng không ạ tiếp theo ở giải G3 G3 chúng ta có con số 2 cuối cùng của giải G3 đúng không ạ cuối cùng của thầy g vâng, ba chúng ta sẽ đá từ ờ, g bốn xuống g ba đó là con độc thủ lô 52 chơi trong ngày tuần năm sau đó 52 đúng không? thì ờ, sang ngày hôm sau ngày hôm sau chúng ta đã nổ con 52 các bạn đây con 52 đã xuất hiện à, con 52 đã xuất hiện đúng không tiếp tục như vậy thì ở ờ, tiếp tục các bạn nhé ở G4 nhé tiếp tục thì ờ, ở G4 Tiếp tục ở 4 thì chúng ta sẽ có con số 6 đúng không? Và con số 4 à, chúng ta sẽ đá xuống. Sẽ có con lô 6, 14 đó, chơi trong ngày tiếp theo thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta đây là 614 ở đây thì ăn cả cặp các bạn nhé 6446 chúng ta ăn cả cặp luôn đúng không đấy 6 4 46 ăn cả cặp luôn như vậy tiếp tục thì ở giải tư chúng ta có con số 0 đúng không và ở giải G3 chúng ta có con số 3 và chúng ta từ à, đá từ từ G4 xuống R3 chúng ta có con 63 à xin lỗi các bạn con 03 đó 03 chơi trong ngày hôm sau thì à, trên cái bảng kết quả thì ngày mai à, chúng ta sẽ có con không bằng chơi cho ngày à, mai đó là ngày thứ sáu các bạn nhé rồi thì ngày mai à, đối với đài vịnh long thì mình sẽ có con lô 06 06 lót 60 đúng không rồi bình dương mình sẽ có con lô à, 84 48 và tới Trà Vinh thì mình có con lô 7227 đường nuôi cho bà đài cũng có con 09 90 08 80 43 34 và con 17 71 đấy. Rồi, trên đây là những con số à, cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo vào ngày mai đúng không ạ ngày à, mùng 10 tháng 2 năm 2023 thì uh, kênh của mình chia sẻ toàn hoàn toàn miễn phí rồi thì uh, đường cầu thì mình cũng có khá là nhiều đường cầu cho nên không có thời vì không có thời gian cho nên mình chỉ chia sẻ một số đường cầu cơ bản thôi thì cuối video thì xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho chúng ta luôn luôn thành công gặt hái được nhiều thành công cũng như gặt hái được nhiều thắng lợi xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người